Hello nay mình à, sẽ chia sẻ cho các bạn đây là thay pass thay email ngay mà không bị khóa nick checkpoint thì lại gần như là tuyệt đối là 100 trăm ha đấy thì ở đây là ban đầu là chúng ta là tạo một email mới nếu à, email này ở đây là chưa từng nha và chưa từng liên kết với Facebook nào cả nha đấy thì ở đây là mình chưa có thì mình sẽ tạo đại một email mới ra nhau miếng uh, mail đi Đấy, tạo tài khoản này mình cứ tạo đại một cái tài khoản này Đó. rồi số điện thoại này á, mình do mình làm demo ấy là mình sẽ lấy một cái sim số điện thoại ảo của mình kích ha và yêu cầu đây là yêu cầu về Gmail nha dịch vụ về Gmail này rồi là xác minh ờ, lấy rồi rồi bây giờ đây mình sẽ tạo lại nick ok xong thì sau khi ấy, là mình đã tạo xong cái gmail thành công rồi ha đấy đây là gmail mới được chưa đấy thì ở đây ấy, là mình sẽ sử dụng là cái link là sweat hacker nha đấy đây này đây www.com đây đấy facebook.com là sweat hacker nhá để mình dùng tính năng gọi là thay đổi password enter đấy và vào đây rồi các anh chị ở đây là nhớ dùng chọn dòng số 2 hoặc là số 4 cũng được nha số 2 hoặc số 5 cũng được cuối cùng ấy. Đấy, mình hay dọn dòng số 2 Đó, tiếp tục rồi bắt đầu rồi tiếp tục rồi mật khẩu hiện tại đây ấy, là bia nãy này đó mật khẩu của mình như này, đó mình pet rồi mình à, lấy một cái tài khoản tạo một, một cái mật khẩu mới ha tiếp tục rồi đây là email này email cũ của nó này ok chưa đây cho thấy đấy đấy email đây này berthamen này hotmail này đấy Burtamari này xóa đi này. và nó bắt mình à, là đăng nhập địa chỉ của mail mới thì ở đây à, là mình sẽ lấy cái địa chỉ mail mới dán vào thêm rồi chúng ta đợi nhận mã xác nhận nhé mình sẽ bấm F5 lại rồi ok rất là nhanh chóng thì chúng ta đã thấy được ở đây là Facebook đã gửi cho chúng ta một cái mã SMS mới nha Đấy, chúng ta dán nó vào 84482 Đấy. xác nhận rồi bỏ qua và chúng ta đi tới bảng tin ok thì đây là từ một cái nick mới hoàn toàn vào ha mới đăng nhập vào mà chưa đầy 5 giây thôi chưa đầy này nè chưa đầy một phút mà mình mình đã thay thay ngay pass cộng email mới đây thêm này đấy ở đây này check nhá à, cài đặt quyền thứ tư này cài đặt này đó ok chưa đấy, đấy này có phải email cũ của mình không đây này đây mình đã thay email rồi nha xin cảm ơn